Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khêu tử huyệt của Thủ tướng Vào ngày 16 tháng 4, báo Tiền Phong đưa tin về việc tỉnh Quảng Nam tự ý xé rào quy hoạch về sân bay Chu Lai thay thế cho sân bay Đà Nẵng. Theo đó vào ngày 14 tháng 4, đại diện Cục Hàng không cho biết nội dung của dự thảo quy hoạch sân bay toàn quốc giai đoạn tới không đề cập hướng xây dựng sân bay Chu Lai Quảng Nam thay thế sân bay Đà Nẵng dù vậy, trong dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang lấy ý kiến địa phương này lại đưa ra định hướng quy hoạch sân bay Chu Lai để thay thế sân bay Đà Nẵng trong tương lai. Xây sân bay tràn lan một dạng tham nhũng chính sách hiện nay ở Việt Nam. Đây là vấn đề mà báo chí đã nêu lên, vậy ai là chủ trương cho ý đồ này? Đấy là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra. Được biết, sân bay là địa điểm tiếp nhận hành khách trong nước và quốc tế. Thành phố muốn phát triển thì sân bay cũng phải lớn tương xứng. Muốn sân bay Chu Lai chiếm vai trò của sân bay Đà Nẵng là muốn Đà Nẵng trở nên yếu thế hơn, quả là một tham vọng rất lớn. Vấn đề phát triển sân bay vô tội vạ hiện nay đang là vấn nạn. Có những sân bay cách nhau chưa tới 100 km như sân bay Biên Hòa chuyển sang sân bay Lưỡng Dụng, cách sân bay Long Thành rất gần. Xây như vậy là lãng phí nguồn lực xã hội một cách khủng khiếp và ngân sách nhà nước đổ ra cũng vào đây rất nhiều. Đó là tiền thuế của người dân đóng góp. Nói đến kế hoạch sân bay Tràn Lan thì hiện nay ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang đi đầu trong vấn đề này. Khi còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã ưu tiên cho Sun Group phát triển sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đó là sân bay Vân Đồn. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại sân bay Biên Hòa. Vào tháng 6 năm 2021, ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa, yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng. Ngay buổi chiều, Bộ Quốc phòng có văn bản phản đối, tiếp theo là sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ông Chính đã ép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó là Nguyễn Văn Thể phải giao sân bay này cho Sun Group, đồng thời hạn chế chuyến bay thương mại tới sân bay quốc tế Đà Nẵng và chuyển vào sân bay Chu Lai nhằm phục vụ cho Sun Group kinh doanh. Sau khi giao sân bay Vân Đồn và cho Sun Group thì Sun Group tiếp tục với tới sân bay Sapa. Đi công tác các tỉnh, mục tiêu của ông Chính dường như là lấy đất, lấy dự án cho hai đại gia Sun Group vậy. Bộ ba Nguyễn Văn Thể, Lê Viết Lam và Phạm Minh Chính muốn quy hoạch thêm nhiều sân bay hơn nữa. Hồi giữa năm ngoái, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay cơ quan này đã hoàn thành và trình chính phủ dự thảo quy hoạch cảng hàng không quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 28 sân bay trong quy hoạch, trong đó có 14 cảng quốc tế bao gồm Nội Bài, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai, Cần Thơ, Phú Quốc và Liên Khương. 14 sân bay nội địa bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Na Sản, Quảng Trị, Pleiku, Phủ Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Đông Hới, Dạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, khảo sát và báo cáo Thủ tướng quyết định việc bổ sung quy hoạch sân bay tại các đảo Lý Sơn và Phú Quý. Thay vì nói lỗi của ông Phạm Minh Chính thì báo chí của nhà nước Việt Nam lại đổ lỗi cho Quảng Nam xé rào. Đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất bổ sung sân bay Cao Bằng phục vụ quốc nội, nâng tổng số nội địa là 15, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiền Lãng nhằm dự bị cho sân bay Nội Bài và Cát Bi. Trong bộ ba kể trên, Nay ông Nguyễn Văn Thể đã không còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong chính sách xây dựng sân bay tràn lan, dường như có dấu hiệu của hiện tượng tham nhũng chính sách. Việc báo chí nhắc lại sân bay Chu Lai không phải là vô tình. Dự án nào được nhắc tên, đặc biệt là những dự án có dính đến lợi ích nhóm ở Trung ương Đảng, thì báo chí cần phải cẩn thận hơn mới được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin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 Vào năm 1997, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu, hàng loạt ông lớn trên thế giới đã ngã theo. Còn nhớ khi đấy tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc, một tập đoàn đa ngành như sản xuất ô tô, máy cơ giới, điện tử, đóng tàu, bất động sản, vân vân đã ngã nhào không thể cứu chữa. Tập đoàn này đã phải chia năm xẻ bảy mỗi ngành bán cho một đối tác khác nhau. Ngành ô tô thì hãng này bán cho GM của Mỹ, một thời gian sau Deo bị đổi thành Chevrolet. Sau đó Deo cùng với Hyundai, Samsung và LG là những tập đoàn toàn cầu đa ngành của Hàn Quốc. Tuy nhiên Daewoo lại là tập đoàn đa lĩnh vực nhất và khi khủng hoảng ập đến Daewoo không biết tập trung vào nơi nào để mà chống đỡ bởi ngành nào cũng cần tiền để cầm cự. Kết quả là Daewoo đã sụp đổ. Ngược lại Hyundai, Samsung và LG được đặt mục tiêu vào một ngành chủ lực khi khủng hoảng ập đến, họ tập trung mũi nhọn vào một điểm nên vượt qua được khó khăn. Ông chủ của Vingroup Phạm Nhật Vượng Tại Việt Nam có thời gian các tập đoàn nhà nước dùng tiền ngân sách để đầu tư trái ngành. Kết quả là hàng loạt tổng công ty và tập đoàn nhà nước thua lỗ rất lớn. Từ những quả đấm thép theo cách gọi của Nguyễn Tân Dũng, các tờ lần này đã biến thành những quả đấm thép thật nhưng những quả đấm này đã đánh vào nền kinh tế của Việt Nam tàn nát. Câu chuyện đa ngành cũng đưa đến thành công thật, nhưng hầu hết là những thành công không bền vững. Không phải ngẫu nhiên mà ông lớn ngành ô tô như Toyota, Ford vân vân chỉ đặt trọng tâm vào ô tô mặc dù họ có thể có tham gia vào một vài lĩnh vực khác, nhưng họ không đặt trọng tâm vào lĩnh vực đó. Bài học trên thế giới đã nhiều, bắt công lớn trên thế giới cũng rất cẩn thận khi đầu tư đa ngành Hiện nay tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đang có tham vọng đầu tư đa ngành. Ông Vượng đã chơi lớn và nhảy sang lĩnh vực sản xuất ô tô, một lĩnh vực đòi hỏi nền tảng chất xám vững chắc. Với trình độ không sản xuất được ốc vít thì nguồn chất xám của Việt Nam là vô cùng mỏng. Như vậy để thực hiện tham vọng thì ông Vượng thuê chuyên gia nước ngoài làm thay. Có điều mời chuyên gia nước ngoài thì không phải là dễ để thắng được sự mời chào của các hãng xe lớn trên thế giới, ông Phạm Nhật Vượng đã phải trả lương cực cao và điều này vô tình cộng dồn vào chi phí sản xuất thêm phần đắt đỏ. Vì vậy mà xe của ông Phạm Nhật Vượng bán ra giá rất đắt. Nhảy vào đa ngành giờ VinFast thành máy đốt tiền. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã nợ tới 8,8 tỷ đô la và lỗ đến 4,7 tỷ đô la con số này không dừng. Trong khi đó, xe đưa ra thị trường thì vẫn chưa đứng được, sản phẩm lại đẩy lỗi. Với tình hình tài chính xám xịt như thế, rất khó để các cổ đông Mỹ góp vốn cho VinFast. Hồ sơ IPO e đã nộp lên Ủy ban chứng khoán Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa thấy VinFast IPO e được. Hiện kế hoạch xây nhà máy VinFast tại Mỹ đã phải rời lại chậm hơn một năm so với dự kiến và không loại trừ khả năng VinFast sẽ còn rời chậm tiếp nữa bởi việc xây nhà máy VinFast tại Mỹ đang phải chờ nguồn vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán Mỹ. Vì nhảy sang lĩnh vực này mà VinFast đã trở thành máy đốt tiền rất nhanh và đốt số lượng tiền khổng lồ của VinGroup. Rất khó để VinHome làm ra đủ tiền cho VinFast đốt tiếp. Có thể nói rằng VinHome đang kiếm bạc cắt trong tình hình bất động sản khủng hoảng hiện nay, nhưng VinFast lại đốt tiền tỷ. Hiện giờ VinGroup chỉ tính bài toán cầm cự chứ không thể tính bài toán phát triển cho Vingroup được. Ông Phạm Nhật Vượng lại nhảy sang ngành taxi. Để giải quyết hàng tồn kho, ông Vượng đẻ ra công ty VMI. Để giải quyết xe tồn kho, ông Vượng lại đẻ tiếp ra công ty GSM. Như vậy, ông Phạm Nhật Vượng mở rộng tập đoàn ra đa ngành. Nếu nói tập đoàn Du của Hàn Quốc mở rộng ra đa ngành là để đón lấy nhiều cơ hội hơn và họ đã thành công một thời gian trước khi sụp đổ. Còn ông Vượng thì mở rộng ra lĩnh vực là để giải quyết hàng ế chứ không phải đón cơ hội. Có thể hoạt động một thời gian thì chính nó cũng sẽ là gánh nặng cho Vingroup mà thôi. Cứ đợt này Vượng Vin rất dễ sụp đậy. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tham lam nhảy đa ngành, Vượng Vin dễ sụm bà trẻ.